Trung thu chị muốn mặc mấy em đầm đơn sắc này Bây giờ chọn nơi trước hay là nơi sau ta Em màu xanh này có độ bóng nhiều hơn Gặp mấy ánh đèn lồng thì cũng bling bling đó Chất em đen thì mát và mỏng hơn Và có độ bóng nhẹ chưa kể phần ribbon sau lưng Chất của em màu xanh thì siêu đứng form Nhưng phần nhún thì cũng khá mềm và dễ cử động Thân dưới bồng xòe nên không bị lộ bụng đó Ngoài ra còn có màu trắng đen và hồng Em thứ hai là cổ sơ mi và phần tay nối Hiệu ứng bling nhất là ở phần nơi sau lưng Cũng có màu hồng nữa Chất mềm mại hơn và bao tung bay luôn nhé Bộ đã thành tâm muốn biết thì tôi chắc chắn phải review rồi Ủa, những cái túi có vẻ phồng phình ha Em này sẽ có đi kèm một cardigan 3 chất vải mỏng nhẹ nhưng mà có thể tách ra phối với những xít khác nè còn quả vải này có vẻ đúng là dài dặn tới ba lớp luôn phần von trong cùng may liền với áo nên hơi châm chích phần eo độ dài với mét năm vẫn ok đúng là như công chúa luôn á phần châm chích này nhớ giặt kỹ để vải mềm hơn thắt eo cho gọn nè áo ngoài giúp che bắp tay to nói chung một từ thôi đẹp bởi vì em mong anh lãng tự nhanh hơn đợi vòng tay nhưng tại sao lỡ duyên hành động của hầu hết chị em khi tới ngày lễ Tại sao lại lên án tôi chứ tôi vô tội tôi đâu có biết gì đâu Tại shop đang xa le với hiện kim cám dỗ quá chứ bộ Em này là Sophia Dress với cổ tàu phối cúc xếp ly Chất liệu là taffeta cao cấp cực kỳ dày dặn đã vậy còn có may lót ở bên trong nữa Dù là cổ tàu nhưng mà mấy bà cổ ngắn vẫn có thể mặc được Kiểu này là vừa thanh lịch nè Nhưng mà vừa cách tân theo hướng thủy thủ nữa Không bị già kín đáo nhưng mà rất